mới có tiếp xúc với mọi người và vạn vật, nên gọi là xúc động. Rồi từ chỗ tiếp xúc mới thọ hưởng của tiền trần, nên gọi là thọ cảm. Có thọ cảm, thọ hưởng của tiền trần, rồi mới có cái ưa thích, quyến luyến thâm tình, nên gọi là ái. Muôn việc chi ở đời, nếu ta yêu thích cái điều đó, thì ta phải gắn công gìn giữ chặt chịa, nên gọi là bảo thủ mà gìn giữ chặt chĩa thì mới có sống, nếu không làm sao mà ta sống, nên gọi là hữu. Rồi cái sống ấy, mến tiếc ấy mới đầu thai trở lại cõi trần, đặng hưởng dụng nên gọi là sanh. Muôn loài dạng vật hễ sanh ra thì lớn, hễ lớn thì sẽ già bị trong tứ đại, đất, nước, gió, lửa, làm nên nào là tứ thời cảm mạo bất hòa, hễ già thì yếu đau, nếu đau, tức là phải chết, nên gọi là lão tử. Ấy vậy, cái nghiệp nhân của già chết, ấy là tại cái vô minh mà ra tất cả.